Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải em ơi Và lần này thì uh, sau khi uh, uh, hôm qua sau cái bắt lệnh bài boss 70 Thì Khải tranh ra được uh, cái nhẫn uh, 1540 này khá là đẹp Sinh lực lực nội lực đẹp luôn Sinh khí 10 Và một đôi giày phòng thủ 15 làm chậm 40 Rất là bình cho set đồ của đường môn khi mà lên set uh, hiệp cốt luôn Thì uh, khá ok Với hiệu ứng 80 chạm 80 chón Thì anh em cùng lên đảo cùng Diệt Khải vui nha đã khởi đó là set này nè mà tại vì khải mang set năm hành thực sự là có tết 2 đến 3 trận tổng kim rồi nhưng mà thực sự là không có chón đó khán họ này khán họ này không có chón thì đánh tổng kim giao tranh nó thực sự là nó khá là yếu rồi giao tranh nó cảm giác đụng cái chất đụng cái chất một phần là máu yếu không nói rồi nhưng mà hưởng chón không có bị võ đăng khá là nhiều hai đến ba thằng võ đăng nó chón cả là mình chết rồi không nhồi máu được luôn ok lần này thì sau khi à, được thêm hai món pin thì quyết định lên đảo này rồi và bây giờ thì với hiệu ứng này thì à, với set năm năm hành này anh em còn so sánh rồi nha với set năm hành này á thì uh, hiện tại dòng sáng uh, Evan thì mất 200 máu rồi nên là Khải còn có 3k1 thôi đó nếu có dòng Evan thì lên được 3k3 gần 3k4 với set đồ này với số đồ này nha nè đó làm phòng thủ làm chậm 15 30 phòng thủ 19 sinh lực 20 phòng thủ 19 20 và cho truyền kháng cả 15 thì uh, kèm với kháng cả 5 mặt nạ, kháng cả 5 ờ, trang sức, kháng cả 10 phi phong thì kháng cả của Khải được kháng phòng thủ Khải được 71, kháng hàng 52, kháng lôi 75, kháng họ 75 và kháng độc 35. Bây giờ thay xét hiệp cốt thì nếu mà mang xét hiệp cốt thì chắc chắn nó sẽ bị thọt dễ gia truyền nè. Nó không có kháng cả nhưng mà nó sẽ bù lại được những điểm khác như là hiệu ứng 80 chón. Đó, Khải pin nhất là hiệu ứng 80 chón nữa nè. Ok, thay đổi cho anh em xem nha. Rồi. 80 chón thì chủ yếu chủ đạo của đánh tống kim là 80 chón sẽ nó sẽ có sự hiệu quả nữa, nón nè tay nè áo nè rồi đó. trời ơi mana 800 ôi trời ơi va cho rồi em không Khải khẳng định luôn set này đường môn đánh bao pin luôn tại vì lượng mana quá chắc nè thực sự lúc nãy với set năm hành mana có 677 mà mới set này thực sự anh em là thôi xong quá đẹp cho con đường môn này luôn anh em ơi ôi trời ơi không thể tin được là mana lên gần 900 mana Vãi chướng Thực sự anh em nào chơi đường môn nào anh em sẽ biết Đỡ mà nó đánh đường môn á Lượng mana đánh một lần 85 mana Với hiện 22 bảo vũ là không Tốn 85 mana cho một lần đánh Thì anh em làm gì làm Cố gắng làm gì làm đánh trên người đối phương Từ 5 đến 7 cái Thì sẽ sốc đam chết luôn Thì không bị mất nhịp mana Thì lượng chiến mạng mình rất là khá là nhanh Đó Trời ơi Khải khẳng định luôn tuần này ai ngờ lên sách đồ mana 9 gần 900 Đó Mana gần 900 em ơi Tuy rằng lượng phòng thủ nó mất đi khoảng 7 điểm Kháng hàng vẫn từng đối Kháng lôi nó mất đi khoảng hai chục Kháng hồi mất đi khi khoảng hai chục Nhưng mà đỡ vào tống kim thì có thể bù lách nữa Đó ok Rồi à, vô điểm rồi Đẹp quá Rồi tăng lại lượng đam à, lúc nãy là lượng đam là à, Tròn 7k Còn một máu lên được nhiều Lượng đam là tròn 7k nè à, nó mất đi một ít kháng nè nhưng mà có thể bù lại hiệu ứng mắt 80 chó 80 chậm thì thực sự quá đẹp nè mà giao tranh tống kim thì cứ cố gắng giao tranh đi đám đông á thì nó sẽ cố gắng cắt được những thằng dấu đăng như được cũng lâu nhiều hơn thì bạn mình sẽ có ok rồi tương đối quá đẹp luôn đó vẫn trong 7k như cũ rồi 200 máu ui máu hơn máu hơn cái set kia cả mớ luôn nè set kia là có 3k mốt 64 thôi set này hơn 200 sinh lực nữa quá pin đó set này hơn 200 sinh lực nữa nha anh em đó ok chưa tầm này thì thực sự là ở ngoài á thì công nhận cái lượng kháng lôi với lượng kháng họ nó thấp một chút mà không sao đó với kháng họ 50 như này đủ chơi rồi đủ đường môn đánh chủ yếu linh động linh hồn mà đâu đứng yên một chỗ cho thì nhận cái bàn nó quýnh rồi ok quá đẹp cái đồ này thì à, đầu nó cảm nhận thì lên được phi phong cái đánh một cấp nữa đánh ông kim sẽ ok luôn rồi quá đẹp Mẫu uh, ờ, nếu có dòng Evan thì máu lên được 3k5 gần 3k6. Khá đẹp rồi. Ờ, chắc. Hay là đỡ tầm này thì mình lên thêm ít đam nữa ta. Tại vì lượng sinh khí mình quá nhiều nữa mà. Tại vì tầm này mình lên 3k rưỡi, 3k6 máu thì nhiều gơ luôn. Hay là đỡ như vậy nó trâu, trâu cho mới xấy được người khác. Thôi cứ cứ tới trước mắt dài đi không không ổn thì mình lên tăng uh, tiếp tục mình tăng thêm lượng đam tiếp à, rồi khả tế cái đam lên 7k mốt nữa tại vì hôm trước lực đam 7k đánh nó vẫn bị hụt hụt một tí nữa nó hụt đam một chút nữa. vẫn cầm giáp hụt đam một chút rồi khả tay ờ, năm k tám được tay rồi năm k tám được tay thêm một chút đam đi rồi ok coi như mình uh... ôi máu vẫn ba k mới luôn ít đâu nè tính ra mình tăng thêm ít đam là ok rồi dồn đam luôn đánh linh hoạt nhồi máu luôn thêm 200 đam luôn em ơi lúc này cái set kia có 7 7k lần tay thôi set này khai sẽ lên 7k hai luôn đánh cho mình chất lượng luôn. rồi 7k 2 5k 9 rồi 6k luôn cậu chạy khô máu là được đánh nhau có tiền tí là ok máu 3k 7 cái ba 6 k lên phi phong nữa đánh rồi khải quyết định bảy cái ba đi em ơi vào tống kim khải có thể bù lách đó Rồi ok luôn Hôm trước 7k cảm giác đánh đóng kim không có phi phong nè Đánh cảm giác yếu đuối vậy Đến giai đoạn mà họ lên đại tướng nè Đánh không giết được ai luôn Rồi hôm nay ờ, có vẻ tròn đam đẹp này ok trời cái sơ đồ này quá đẹp luôn chủ yếu là mình mất một ít kháng nhưng mà vào tống kim được 80 chón 80 chậm rồi nè vấn đề chỗ này nè gặp hai đến ba thằng nhỏ đang là cắt luôn nè giết nó luôn nè chón cao mà đâu sợ chón được đâu sợ chón nữa rồi sẽ đồ 80 chọn 80 chậm à, mana 8.860 máu khá là nhiều luôn máu nhiều quá hơi nhiều cảm giác tầm này là hơi nhiều hãy dùng đam luôn này mà lên ờ, dòng ờ, FIFA dòng ờ, băng hội thì lên được 3.200 máu đó hay là 7k2 7k2 thì lực đam còn ngày mai khải lấy nọ tống kim nữa nè mày ngày mai khải lấy nọ tống kim 45 sát thương 39 nữa và tống kim không cần mang tóc nè mày ờ, tay ngon máu hơi máu cảm giác hơi căng ok rồi khai à, giảm lại chấm lực tay đây hãy giảm lại chấm lực tay này do ít máu cảm giác thấy máu nó 3k thì nó hơi yếu đuối ui dạ má lực tay này tăng full sức mạnh <laughs> phun thông pháp và phun thông pháp lực tay nhiều <laughs> ôi lực tay 8k <laughs> phun thông pháp lực tay 8k sáu là tám tám k rồi 6 k chín này 5k9 nha Rồi 5k9 7k2 Rồi Đó là ít máu Rồi ok Vô dòng Evan là máu 3k3 nha em Tương đối 3k3 tí nha Chứ nãy 6k hơi liều mạng quá Rồi đẹp quá xuống đạo Quá đẹp Xịt đồ pin luôn à, Không công nhận mana không ngờ lên được rưỡi Tầm này sấy sao hết mana Sao mà sao hết mana nữa Quá đẹp Rồi cả đất trước đồ này luôn đỡ phải lấy ra lấy vào đẹp quá <clears throat> rồi dừng lại xếp năm hành dừng lại xếp năm hành xếp năm hành này à, đỡ lại để dần sẽ mang hành binh luôn rồi ok tay hướng lôi một bọn dòng 40 giống dòng 40 này Rồi, xuống đã rồi em ơi Anh em xem thì đừng quên đỡ lại cho sự thay đổi này à, một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi Rồi, ngày mai ngày kia đó cố gắng làm phi phong kỹ năng một cấp nữa Đánh bóng kim cho nó chất lượng em ơi Nếu mà lái phi phong kỹ năng một cấp ra thì phòng thủ còn 54 Thêm được lực tay khá là cao Đó Tại vì lúc nãy thì so sánh với sức đồ thì có thêm kháng cảm 10 nè Thì nó kháng lên số mấy Hôm nay vô lách tống kim thì ok rồi Vô đó bù lách thôi chủ chốt đánh ống kia mà vô đá bù rất là tốt rồi giữ xếp năm hình xếp năm hình để giả tẩu giả tẩu xếp năm hình đường môn khá là chất vậy nè sách màn này khá đẹp mà xấu lần nè ẩn một ẩn một đa số sách màn này ẩn một là chủ đạo rồi bắt tay trở về vãng sanh hùng an dù thân xa xa rồi rồi ok xuống đã rồi Đẹp quá Đây 5k 9 ngày mai lượm cái nọ kia thì lực tay 6k 7k 3 Cái nọ kia chắc sẽ lên được 100 lực tay nữa nè ơi Cái nọ kia khai khẳng định sẽ lên được 100 lực tay nữa Thì nó sẽ lên được 6k và 7.300 Thì chắc chắn set này nó hơn cái lực tay set cũ với hơn 300 lực tay và hơn uh, ờ, 300 máu và hơn hơn hơn 150 nỗ lực nữa tuy rằng nó bị ngược lại là hàng kháng bị giảm đi khoảng tầm uh, 7 kháng tất cả dàn kháng sẽ bị kháng giảm đi khoảng 7 kháng tất cả và kèm với kháng lôi khoảng 20 kháng hỏi khoảng 20 đó. còn lại là kháng còn lại kháng là đều chủ yếu tống kim em xếp đồ này tống kim còn xếp đồ lúc nãy á thì có đỡ thở đi solo tại vì xếp đồ lúc nãy thì hiệu, hiệu ứng phòng thủ kháng này nọ thì nó đều hơn 75 75 nó đều hơn còn tống kim lại đánh không nổi kháng con chó không có đánh yếu lực tay thì thấp rồi ok xuống đảo anh em anh em đang xem trong lao ủng hộ chơi nhé rồi quá pin